Tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 25 tháng 2 năm 2021, tức ngày 14 tháng 1 năm 2021 âm lịch. Người tuổi Tý nhờ cục diện tam hợp che chở nên vợ trình tình duyên hanh thông hơn hẳn, có giáp này tự tin thể hiện bản thân, rạch ròi trong các mối quan hệ nên tránh được không ít rắc rối, tình cảm cũng tiến triển tích cực hơn và có thể tiến xa trong tương lai. Nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ từ cấp trên nên bản mệnh cũng dốc lòng làm việc. Điều quan trọng là năng lực làm việc của tuổi Tý rất tốt, có chuyên môn vững vàng nên đó là lợi thế cạnh tranh. Vẫn biết con đường phía trước không dễ dàng, nhưng rồi con giáp này sẽ đạt được vị trí xứng đáng với năng lực của mình. Do ngũ hành tương xung nên tình hình sức khỏe của bản mệnh trong ngày khá bất ổn, do đó cần tránh làm việc quá sức, sinh hoạt điều độ, tránh lui tới những nơi có nhiều nguồn bệnh vì sức đề kháng của con giáp này khá kém, dễ bị lây bệnh lắm đấy. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, thìn, tỵ. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Sửu Do chịu tác động xấu của cục diện tương phá, đường công danh sự nghiệp của tuổi Sửu dễ gặp phải những điều rắc rối không như ý. Con giáp này có thể thấy thất vọng, chán nản vì mọi chuyện đang thuận lợi bỗng dưng gặp trục trặc. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng cần đề phòng những kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Có thể chính những kẻ ghen ăn tức ở này là người đã ném đá giấu tay khiến công việc của người tuổi Sửu vướng phải nhiều trở ngại. Chính vì thế, con giáp này nên cẩn trọng trong từng việc làm nhé. Tuy nhiên, vận trình tài lộc tươi sáng hơn nhiều, chính tài có thể mang lại cho con giáp này những tác động tích cực. Bạn mệnh có thể được thừa hưởng gia sản hoặc quyết định nối nghiệp gia đình dựa trên nền móng có sẵn. Hãy tự tin vào bản thân và có kế hoạch phát triển trong tương lai. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, ngọ, thân. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Tỷ kiên gây rối, người tuổi dần đang làm việc ở vị trí lãnh đạo có thể sẽ phải tốn nhiều thời gian khắc phục những lỗi sai do cấp dưới gây ra. Có giao này hãy bình tĩnh xác định xem lỗi sai bắt nguồn từ đâu để có phương án giải quyết chính xác nhất. Nếu làm nhân viên, bản mệnh cần phải cởi mở hơn với mọi người, không nên sống một mình trong thế giới riêng. Tuổi dần nên học cách làm việc nhóm để cải thiện hiệu quả công việc cũng như có những phương pháp giải quyết vấn đề phù hợp hơn. Có như vậy con đường thăng tiến mới thuận lợi được ngũ hành mộc khắc thổ, vợ trình tình cảm không được vui vẻ cho lắm, có thể bản mệnh nảy sinh mâu thuẫn với con cái. Con giáp này không nên nóng nảy khi con cái có thái độ chống đối, cãi lời mình, đôi bên đều cần phải lắng nghe và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ Mùi, Tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Mão Nhờ có tam hội giúp sức, những kế hoạch được thực hiện từ trước tới giờ của tuổi mão đang có những bước tiến triển bền vững và nhanh chóng. Vì lý do này, bản mệnh càng lúc càng tự tin hơn và không ngại thử thách bản thân. Quý nhân xuất hiện có thể giúp con giáp này chỉ ra hướng khắc phục những vướng mắc trước các mắt cũng như đưa ra định hướng cho tương lai. Vì vậy, dù có phải chịu va vấp, người tuổi mão cũng hãy bình tĩnh giải quyết, rồi sau đó bạn sẽ thấy con đường sự nghiệp của mình hanh thông hơn nhiều. Ngũ hành mộc khắc thổ, bản mệnh cần quan tâm đến nửa kia của mình nhiều hơn. Trong gia đình, vợ chồng cần tâm sự với nhau nhiều hơn, chứ không nên mỗi người một ý, ai làm việc nấy như vậy. Còn giáp này cũng có thể là người xuống nước trước để vấn đề được giải quyết nhanh chóng. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, tí, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn Người tuổi thìn trở nên cực kỳ cứng đầu và cố chấp do chịu ảnh hưởng của cục diện tự hình, con giáp này chẳng muốn ai can thiệp vào công việc của mình và cũng không muốn hợp tác với người khác. Dường như bản mệnh đang có xu hướng tự tách mình ra khỏi đám đông. Ngoài ra vì luôn đạt được thành tích cao trong công việc nên con giáp này thành ra tự phụ, độc đoán, sẵn sàng đối đầu với những ai có ý kiến trái ngược. Tuổi thìn đừng vô tình biến môi trường làm việc của mình trở nên căng thẳng hoặc bất hòa không cần thiết mà khiến hiệu suất giảm sút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 Thực thân phù trợ, tuổi tỵ làm công việc tự do sẽ nhận được phúc lộc dồi dào trong ngày hôm nay. Có thể con giáp này sẽ kiếm được một khoản tiền lãi khả quan do những quyết định đúng đắn từ trước đó của mình. Với người làm công ăn lương, bản mệnh cũng không gặp nhiều biến động về tiền bạc. Con giáp này vốn là con giáp thông minh, xây dựng được những mối quan hệ tốt với mọi người nhưng lại thường hay chần chừ để cơ hội trôi qua đáng tiếc. Người tuổi tỵ hãy chủ động hơn khi đứng trước những thời cơ. Nhìn chung, vợ trình công danh sự nghiệp vẫn tiến triển khá tốt đẹp. Ngũ hành hỏa sinh thổ, bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình và tràn đầy niềm hạnh phúc. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của tuổi tỵ sau một ngày làm việc đầy căng thẳng, chỉ cần về đến nhà gặp lại người thân là con giáp này đã cảm thấy thoải mái, nhẹ nhõm ngay lập tức. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, xỉu, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi ngọ Tuổi ngọ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp do con giáp này luôn sẵn sàng quan tâm và giúp đỡ mọi người rất nhiệt tình. Vì vậy nếu gặp khó khăn cũng không nên lo lắng bởi bản mệnh là con giáp tốt số, chắc chắn sẽ được nhiều người hỗ trợ khi cần thiết. Trong ngày con giáp này cũng không nên xuất hành đi xa hoặc đi lại nhiều để tránh sức họa và thân. Nhất là những người có bệnh mãn tính, bệnh hay phát tác thì việc đi lại nhiều có thể khiến người tuổi ngọ không chịu được mà gây ra hậu quả khó lường. Vợ trình tình duyên có dấu hiệu khởi sắc, bản mệnh không phải lo lắng gì về các mối quan hệ bởi sẽ có người đứng ra làm cầu nối, giúp đỡ để con giáp này và người ấy hiểu nhau hơn, cùng tháo gỡ những vướng mắc không đáng có. Chỉ cần tuổi ngọ mở lòng thì sẽ cải thiện được thôi. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, dần, mùi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Chính tài nâng đỡ đường tài lộc, tuổi mùi có thể cải thiện được mức lương của mình trong ngày hôm nay. Sự cố gắng không ngừng của con giáp này đã gây ấn tượng với lãnh đạo. Cuối cùng bản mệnh khẳng định được vị thế và giá trị của mình, khiến công ty luôn muốn giữ chân lại. Ngoài ra, con giáp này cũng có thể trở thành người giàu có nhờ những khoản tích góp từ trước đó. Người tuổi mùi quan niệm rằng năng nhặt chặt bị, dù công việc mang lại mức thu nhập cao hay thấp, cũng phải chi tiêu hợp lý thì mới có thể tích lũy và sung túc hơn trong tương lai. Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, con giáp này nên đi về hướng Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp tài thần để vận trình trở nên suôn sẻ hơn. Như vậy, bạn bè sẽ gặp nhiều may mắn hơn cho công việc nếu là việc ký kết làm ăn và sẽ tìm được mối đầu tư hứa hẹn. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thân Tam hợp phù trợ tuổi thân làm việc vô cùng hiệu quả, con giáp này cảm thấy hào hứng hơn hẳn ngày thường vì mọi việc đều diễn ra trôi chảy ngoài dự kiến. Bản mệnh cũng nhận ra xung quanh có rất nhiều người ủng hộ mình, nhưng ai tham gia thi cử cũng gặp nhiều may mắn. Chỉ cần giữ bình tĩnh và không chủ quan thì con giáp này có thể chinh phục được mọi câu thi. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa người tuổi thân và nửa kia vô cùng hòa hợp. Bản mệnh thường chia sẻ nhiều khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống với vợ hoặc chồng mình. Từ đó đôi bên sẽ tìm ra cách giải quyết thích hợp nhất. Ngũ hành thổ vượng, sinh kim, điểm báo vận trình tài lộc vô cùng dồi dào. Con giáp này có nhiều nguồn thu cũng như biết cách đầu tư để phát triển số tiền mình có. May mắn là các dự định của bản mệnh đều thành công ngoài sức mong đợi. Nhờ thế mà tiền bạc thu về nhiều không đếm xuể. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tí. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dậu dưới ảnh hưởng của nhị hợp, tuổi dậu trẻ tuổi chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai nên thường xuyên do dự, thiếu quyết đoán. Nếu đang hoang mang trước cánh cửa tương lai, con giáp này có thể tham khảo ý kiến của những người đi trước đáng tin tưởng xem sao bản mệnh luôn chọn cách làm lơ những kẻ có ý đồ xấu, những kẻ cố tình nói lời khích bác mình. Con giáp này chỉ dành tình cảm và sự quan tâm cho những người thực sự tốt với mình mà thôi. Chuyện tình cảm riêng tư rất hòa hợp, người tuổi dậu và nửa kia luôn yêu thương và thấu hiểu nhau. Đường tài lộc không có nhiều chuyển biến cho lắm, bản mệnh vẫn làm việc và kiếm tiền đều đặn, nguồn thu chủ yếu từ công việc chính và do chăm chỉ mà có. Các nguồn thu phụ kém hơn vì đầu tư ít, chủ yếu là thêm thắt nhỏ lẻ. Vì vậy, con giáp này hãy tập trung trung vào việc mà mình làm tốt nhất nhé. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, ngọ, thìn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi Tuất Cục diện tương xung khiến tuổi tuất gặp phải nhiều điều rắc rối trong sự nghiệp. Nếu con giáp này phạm lỗi, hãy dũng cảm, đứng ra, nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục, chứ không nên tìm cách đùn đẩy, đổ tội cho người khác. Đó cũng là cách giúp bản mệnh trở thành con giáp đáng kính hơn trong mắt mọi người. Về phương diện tài lộc, nếu không muốn những khoản đầu tư của mình bị thất thoát thì những người tuổi Tuất đang làm ăn kinh doanh tránh ký kết những hợp đồng quan trọng vào ngày hôm nay. Cho dù con giáp này có sốt ruột, có nuôi tham vọng, có lớn đến đâu thì cũng nên bình tĩnh chờ thời cơ thích hợp. Trong ngày thổ vượng, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe cũng như chế độ ăn uống của mình, tránh tham công tiếc việc, làm việc quá sức. Con giáp này nên thư giãn, nghỉ ngơi, điều độ để không mắc phải các bệnh như xương khớp, dạ dày, thần kinh. Giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ, quý nhân phù trợ, tị, tuất. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi Vợ Trinh Tân Lộc của người tuổi hợi vô cùng rộng mở, dễ kiếm được tiền, bản mệnh không phải tốn nhiều công sức mà vẫn có nguồn thu dồi dào. Song đó không phải là tiền lâu dài nên con giáp này vẫn cần làm việc chăm chỉ, tích lũy nhiều hơn chứ đừng tham lam quá. Ngũ hành xung khắc lại dẫn đến những mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng. Bản mệnh và nửa kia còn nhiều điều khúc mắc nhưng lại không muốn đứng ra giải quyết mà cứ chôn tranh mãi. Nếu còn độc thân, tuổi hợi có những suy nghĩ của riêng mình, không chấp nhận bên người mình không rung động Tuy nhiên, về phương diện công danh sự nghiệp do được thiên ấn phù trợ nên con giáp này đạt được những bứt phá rõ rệt. Bản mệnh khẳng định được vị thế dẫn đầu của mình nhờ việc thực hiện thành công những việc khó khăn, phức tạp khi người khác có ý định trốn tránh. Giờ tốt trong ngày 9 giờ đến 11 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, tí,